Trong thương mại xin giới thiệu với các bạn một số dòng bếp ga nội địa Nhật à, có sẵn tại shop. Đây là những à, dòng à, bếp à, mặt men cơ bản và bếp mặt kính, bếp ga âm và bếp từ. À, xin giới thiệu với các bạn chi tiết à, một vài con bếp số 1 à, 035 224 giá 1 triệu 7 bếp này dòng cơ bản của Rinnai à, chức năng cơ bản thì à, bếp có chức năng à, khóa ga khi à, nước cạn nồi nhiệt độ đáy nồi trên 250 à, độ thì à, bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa chức năng thứ hai là khóa ga khi tắt lửa sau 5 đến 7 giây à, bếp nhận tín hiệu à, lửa đã tắt thì à, bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa bếp số 1 bếp số 2 giá một triệu rưỡi 072224 bếp này à, sản xuất năm 2017 bên trong nó còn rất là đẹp có cái là cái mặt à, bếp nó hơi hơi bị ố mặt bếp bị ố nên có giá là một triệu rưỡi bếp số 3 1 triệu tư 902 062 bếp này cũng là một à, dòng bếp cơ bản của Paloma bếp có nút 3 giây của nhà sản xuất khi sử dụng nút 3 giây này thì à, bếp à, sẽ cái cảm biến chạm đáy nồi nó sẽ à, nâng cái mức à, cảm biến lên 300 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa nếu các bạn muốn rang chiên thoải mái sử dụng bếp với nhiệt độ cao thì shop có cái loại công tắc rang đây là công tắc rang của shop nó sẽ nâng đầu cảm biến lên 450 độ cái mức đó thì à, cái à, lửa ga không thể nào mà đốt à, được tới 450 độ thì bếp sẽ cháy thoải mái không tắt lửa nữa đây là nút công tắc rang của shop bếp số 4 bếp Tokyo ga giá 1 triệu 8 001292 Tokyo Ga là cái hãng à, cung cấp ga đặt hàng à, của Rinnai Paloma hạng Man sản xuất bóp ga để à, dán cái tem của mình lên ờ, bán hoặc tặng cho những khách hàng của họ chứ họ không có trực tiếp sản xuất bếp ga bếp số 5 2 triệu rưỡi 900 343 bếp số 6 1 triệu 6 040605 040655 những uh, bếp này nếu mà các bạn uh, ưng ý con nào thì các bạn có thể nhắn vào Zalo của shop 0909 306 149 nhân viên ờ, sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn xem bếp số 7 2 triệu 2 0042 01 đây là dòng bếp nút nhấn bếp nút nhấn của Rinnai cũng là bếp à, cơ bản các bạn muốn à, hẹn giờ nấu hoặc nướng cho những loại à, thực phẩm mà mình có dự đoán được thời gian chính thì đối với dòng bếp cơ bản này thì nó không có hẹn giờ nấu hoặc nướng các bạn có thể mua thêm ổ cắm hẹn giờ à, giá ổ cắm hẹn giờ là 80 nghìn các bạn sẽ dùng cái ổ cắm hẹn giờ để hẹn giờ nấu hoặc nướng cho những loại bếp cơ bản này Bếp số 8 1 triệu 4 017 297 Bếp số 9 2 triệu 2 902 405 Bếp số 11 giá 2 triệu 2 60012 Những dòng này là nút ờ, nhấn cơ bản Bếp này có nút 3 ờ, giây của nhà sản xuất thì các bạn muốn ờ, gắn thêm công tắc rang chiên thoải mái thì ờ, shop sẽ gắn thêm cho các bạn bếp số 13 14 15 đây là những dòng bếp của Rinnai bếp kính Rinnai full inox full chức năng chức năng ờ, nấu cơm nấu cháo nút 3 giây nấu nước nấu nước sôi tự tắt còn sôi 5 phút sẽ tắt chọn nhiệt độ uh, chiên 160 180 200 độ hẹn giờ nướng chọn uh, nhiệt độ uh, ngọn lửa hoặc uh, nướng theo các loại thực phẩm 13 14 15 là bếp full chức năng full inox mặt kính ga âm bếp này à, hàng trưng bày 19 8 triệu cũng hàng trưng bày 19 20 là 12 bếp à, hàng trưng bày bếp 18 là bếp à, ga dòng cao cấp Rinnai mã bếp 000136 bếp này full chức năng dòng bếp cao cấp và đây là những dòng bếp từ giá này là giá chưa vệ sinh các bạn à, ưng ý con nào thì à, nhắn vào Zalo của shop shop sẽ à, gửi hình chi tiết cho các bạn xem quay lại với con bếp của ngày hôm nay mã bếp 900 033 900 033 đây là à, nội thất của bếp bây giờ shop sẽ đóng nắp lại và thử các tính năng của bếp bếp đang sử dụng bếp đang sử dụng ờ, hai ờ, viên pin đại tôi sẽ mở ba bếp đây học nướng của ờ, bếp khi nướng thì các bạn nhớ đổ một lớp nước vào bên trong cái vị nướng để à, khi à, nướng thì hơi nước nó bốc lên nó sẽ làm mềm thực phẩm và các bạn cũng dễ dàng vệ sinh hơn Bếp này sản xuất năm 2018 Nội thất nó cũng còn rất là mới Bây giờ tôi sẽ giảm nhỏ ngọn lửa lại Để dễ thổi, mô phỏng à, gió thổi làm tắt lửa sau 5 đến 7 giây bếp ờ, nhận tín hiệu là lửa đã tắt thì ờ, bếp sẽ tự động khóa ga vịt đã khóa ra công tắc còn đang mở tôi sẽ sử dụng à, hai miếng sắt để thay thế cho hai đáy nồi à, thử chức năng à, khóa ga khi nước cạn nồi để thử cái chức năng này thì à, các bạn nên sử dụng loại nồi có đáy dày bởi vì nếu là nồi có đáy mỏng thì à, gió thổi làm nguội đá nồi thì các bạn à, thử à, thời gian dài nó cũng không à, khóa ra các bạn lưu ý là cái mâm chia lửa này nó cao hơn mặt bếp 2 cm cho nên nếu mà nước có trào ra thì nó cũng chỉ nằm trên mặt bếp thôi chứ nó không thể nào làm tắt lửa được cho nên những nơi khác họ giới thiệu à, là ừ, chức năng chống trào hàm ý là nước trào làm tắt lửa là không chính xác bếp ga nội địa Nhật hao ga hơn bếp ga Việt Nam bởi vì khi các bạn à, sử dụng một bếp à, mở lên một bếp thì cả ba bếp nó đều đánh lửa mục đích là để à, đốt ga trái cái lượng ga thừa nếu mà có rò rỉ đó là chức năng an toàn của bếp để khắc phục cái tình trạng à, nhanh hết pin thì à, shop à, có tặng kèm theo một cái à, loại hộp sắm loại pin sạc bao gồm một viên pin đó lò xo và cục sạc với đoạn dây dài 3 mét với đoạn dây dài 3 mét này thì các bạn à, dễ dàng sử dụng không cần phải kéo cái ổ điện lại sát bên để mà sạc pin mình sử dụng nó cũng thoải mái hơn đối với chức năng à, khóa ga khi nước cạn nồi thì à, cái nhiệt độ đáy nồi nó đạt 250 độ thì à, bếp sẽ tự động khóa ga tắt lửa nếu các bạn muốn sử dụng à, rang chiên thoải mái thì shop có thể gắn thêm một cái à, loại công tắc rang để các bạn rang gạo rang đậu hoặc chiên nó không bị tắt lửa nữa bếp ga nội địa Nhật có hệ thống phân phối bếp ga khắp cả nước các bạn ưng à, ý con nào thì các bạn có thể nhắn vào Zalo của shop à, theo số điện thoại 0909 306 149 các bạn à, muốn à, làm đại lý phân phối bếp ga của rẻ hơn khuyến mãi thì các bạn có thể nhắn vào Zalo hoặc số điện thoại của anh Nam với số điện thoại 0909 306 149 để có chính sách ưu đãi dành riêng cho đại lý các bạn xem trên YouTube trên TV có thể tìm và kiếm với từ khóa rẻ khuyến mãi để xem thêm nhiều video thử bếp của chúng tôi cả hai bếp đã nhận nhiệt độ cao cho nên là nó đã tự động khóa ra ờ, giảm nhỏ ngọn lửa bếp bên à, phải 200 200 độ bếp bên trái 240 độ tùy từng vị trí mà nó có, có uh, nhiệt độ khác nhau cái hộp nướng của bếp khi mà các bạn nướng thì nhớ đổ một lớp nước vào dưới mâm nướng ở đây học nướng còn rất là mới rất là đẹp khi mà bếp nhận nhiệt độ cao rồi nó thì nó sẽ giảm nhỏ ngọn lửa lại ờ, lửa phòng lúc to lúc nhỏ là bình thường khi mà lửa nó đốt cháy cái đầu cảm biến thì nó sẽ giảm nhỏ ngọn lửa lại lúc mà lửa nó ờ, giảm khi mà giảm nhiệt độ rồi thì nó sẽ mở ra le cho lửa nó cháy mạnh là mạnh trở lại shop có bán à, Vangam 50 lít 345S giá 130 nghìn những nơi khác họ giới thiệu à, loại van này à, là van nhập khẩu và bán với giá 160 đến 200 nghìn à, và giới thiệu loại van nhập khẩu thì những loại van này đều sản xuất tại Việt Nam thôi đây là sản phẩm của công ty nhà bếp Vina khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh nó chỉ mang công nghệ Nhật Bản thôi chứ nó không không phải là hàng nhập khẩu uh, và van ga này thì nó phù hợp với ờ, bếp ga nội địa Nhật nó cho ngọn lửa xanh đẹp hơn khi các bạn sử dụng pin sạc thì à, các bạn à, shop có kèm theo một cái lò xo thì các bạn phải móc cái lò xo này vào cái lỗ nhỏ phía trước á, viên pin phía trước bên đây là dấu cộng bên đây dấu trừ thì à, khi giao cho các bạn shop cũng sẽ đánh dấu để các bạn phân biệt cực âm và cực dương à, cực âm cực âm nó sẽ hướng vào trong và cực dương nó sẽ hướng ra ngoài à, khi lắp à, viên pin vào thì nó sẽ giống cái hình ở bên trong của hộp pin và sẽ sử dụng cái uh, lò xo này móc móc cái lò xo này vào cái à, viên pin xoay cho nó cố định cái lò xo lại để cái, cái dấu trừ phía trong và dấu cộng hướng ra ngoài bếp đã được tự động khóa ra công tắc còn đang mở sau đây ờ, shop sẽ ờ, thử bếp với ờ, pin sạc bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường Đối với ờ, dòng bếp ờ, cơ bản này thì ờ, không có chức năng hẹn giờ nấu hoặc nướng Nếu các bạn muốn hẹn giờ nấu hoặc nướng thì các bạn có thể mua thêm một ổ cắm hẹn giờ này Để sử dụng ổ cắm hẹn giờ thì các bạn phải lấy cái viên pin ra và mượn vào cái cục sạc cắm cục sạc vào ổ cắm hẹn giờ và cắm ờ, cái ổ cắm hẹn giờ này vào ổ điện các bạn có thể ờ, hẹn giờ đến 60 ờ, phút nếu mà các bạn bấm quá cái thời gian mà mình mong muốn thì các bạn rút ổ cắm hẹn giờ ra mà cắm lại tôi sẽ thử bếp với một phút cắm cái cục sạc ờ, cắm cái đầu chà vào bếp tắt cái ờ, hẹn giờ trên ổ cắm thì ờ, bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa bếp đã tự động khóa ga và tắt lửa tôi đã thử ờ, xong các tính năng của bếp video xin kết thúc tại đây hẹn các bạn vào video thử bếp tiếp theo